xin ờ, chào các bạn nhé thì hôm nay mình ờ, xin ờ, chia sẻ cái nội dung về cắt ghép và chỉnh sửa cái video khi mà cái video bạn đã đăng lên YouTube rồi đã update lên YouTube rồi thì để làm điều đó điều đó các bạn hướng vào cái bên góc ừ, phải của màn hình nhé bên góc này hình ảnh này các bạn nhấn vào và các bạn nhấn đến hướng đến là YouTube Studio này nhấn vào nhé sau đó đi đây thì các bạn chọn vào những cái vị trí mà video các bạn muốn chỉnh sửa nhé bạn vào mục video này này à, tiếp đến là bạn chọn một cái video nào mà bạn muốn cắt ghép muốn cắt nó đi các bạn nhấn vào cái nút này nhé ví dụ mình sửa sửa cái video này đi tại sao lại phải để có ngay một kênh YouTube nhá. rồi mình chỉnh sửa đây mình bắt đầu mình chỉnh sửa đấy thì à, đến đây mình à, nhấn vào cái đã vào đến đây rồi nhá thì mình chính nhấn vào cái uh, trình chỉnh sửa này các bạn này đó và nó đây là nó ra ra cái khung mà toàn bộ cái video mà bạn đã đăng trước rồi này thì các bạn chú ý đến cái thanh này thanh này là cái thanh di chuyển để nó chạy này các bạn chú ý nhé thì ví dụ như khi mà bạn muốn ờ, cắt một cái gì đó đây này các bạn nhấn từ cắt bỏ này thì uh, lúc đó nó sẽ ra toàn bộ cái khung video của mình cái việc à, tiếp theo của bạn ấy là bạn di chuyển đến cái vị trí mà bạn muốn cắt ví dụ nhá mình à, ví dụ như mình à, cắt các vị trí này nhá à, các bạn kéo cái thanh này cho nó rộng ra một tí nhá để nó cái giải nó rộng hơn khi lựa chọn của mình nó chính xác hơn nhá không cắt nhầm ví dụ như mình muốn cắt rồi đây là cái vị trí à, bắt bắt đầu mình di chuyển cái thanh đến cái vị trí mình muốn cắt này thì tiếp theo là bạn à, tách ra này nhấn từ tách này tách nhá tách rồi nó ra ra cái thanh xanh đây này các bạn này rồi các bạn kéo đến cái vị trí đây là cái điểm bắt đầu và các bạn kéo đến cái vị trí các bạn um, kết thúc các bạn muốn cắt đấy ví dụ như mình à, cắt đoạn này nhé các bạn cứ di chuyển ra cái vị trí mà các bạn muốn cắt đưa con chuột ra đây ví dụ như mình à, cái đưa cái vị trí này ra mình muốn cắt nhắc thì mình kéo nó ra đây đấy là một vị trí mình muốn cắt trong trường hợp các bạn không muốn à, cắt thì các bạn có thể nhấn nút nhân nhé thì nó sẽ ở lại trở lại hiện trạng ban đầu nhé rồi trường hợp là nếu mà các bạn à, cảm thấy cái vị trí này và các bạn cần cắt rồi ấy, cái vị trí màu đen này này thì các bạn nhấn từ xem trước nhé xem trước và nó sẽ xuất hiện đến cái bảng lưu thì các bạn lưu là nó sẽ ra thôi nhưng mà mình khuyên các bạn là khi trong quá trình chỉnh sửa các bạn nên cắt hết những cái cái cái gì mà các bạn muốn bỏ đi chứ ví dụ như các bạn có hai ba đoạn các bạn muốn cắt ấy thì các bạn à, cố gắng là cắt cả đi à, vì nhá nếu mà các bạn cắt chỉ có một đoạn ấy thì uh, lúc sau ấy mình à, mà mà cắt một đoạn thì mình đợi cái thời gian update nó rất là lâu tầm khoảng một hai tiếng gì đấy cơ thì mình cố gắng mình cắt hết luôn trong ba hai ba đoạn của mình trong một đợt nhé mình ví dụ nhé là ví dụ mình cắt đoạn này rồi này thì mình tiếp tục mình di chuyển cái con thanh này đến cái vị trí mà điểm bắt đầu mà mình muốn cắt này mình ví dụ là cái điểm mà tiếp theo của mình là đấy mình ví dụ điểm này thì mình tiếp tục mình nhấn từ tách này các bạn nhé tách và trên cái thanh này mình lại di chuyển đến cái đoạn mình muốn cắt tiếp ví dụ như là à, mình di chuyển này ra cho nó chuẩn xác hơn này đó đó là vị trí mình muốn cắt tiếp này rồi kể cả còn nhiều đoạn mà các bạn muốn cắt thì các bạn cứ thực hiện như thế nhá và bắt đầu ở đây đây này các bạn cũng nhấn từ tách là để tách ra nó cái này nó thành một cái khu riêng ấy là một cái khu vực riêng các bạn đấy các bạn thấy chưa đấy nó thành hai cái khu riêng rồi đấy và các bạn nhấn từ xem trước này tức là các bạn đang cắt ở cái đoạn này thôi đấy các bạn nhấn xem trước nhá để các bạn thấy không đấy, xem trước là các bạn đúng cắt ở vị trí này rồi và các bạn nhấn từ lưu nhé đấy nó hỏi này nội dung À, lưu nội dung đã thay đổi này thì các bạn lưu thôi lưu thì uh, nó báo này các bạn nhìn này video này mà đang được xử lý thì bạn kiểm tra lại sau thì tức là quá trình xử lý của nó mất khoảng à, một hai tiếng rồi đấy thì uh, mình muốn nói là à, các bạn cố gắng à, cắt hết những cái gì mà các bạn muốn cắt trong vòng một lần các bạn nhé rồi à, hôm nay mình xin phép được à, kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé